Bạn đang lắng nghe những đóa hoa lòng radio, kênh kết nối và chia sẻ cảm xúc. Chúc bạn có những giây phút thật thư giãn, thật an. Tình yêu vẫn là tình yêu sự gắn kết giữa hai trái tim xa lạ thành quen thuộc đến thiết cần ngỡ không thể sống thiếu không thể rời xa thế mà tình yêu trong tháng 7 và những lời chối từ lại là một bức tranh rất khác anh yêu cô nồng nàn đến vậy gần gũi và thiết cần cô nhiều đến vậy nhưng sự không bước đến bên đời cô mới là minh chứng chính đáng nhất cho tình yêu chân thật từ anh vâng là một cách yêu thương sâu sắc nhất hiểu cho cô xin mời quý thính giả lắng đôi phút đêm nay chúng ta cùng thưởng thức tác phẩm tháng 7 với những lời chối từ được viết bởi Cinnamon qua giọng đọc của Khánh Toàn. Tháng 7 đã đến rồi em Thế thì sao ạ? Xin em nói rằng em đồng ý em xin lỗi em không thể ánh mắt anh cúi thấp xuống rất thấp tôi ngỡ như bên dưới chiếc sàn gỗ nơi quán cà phê có thêm một thế giới khác một thế giới mà anh đang cố nhìn thấu qua nó tôi biết anh rất nhưng nó đã không còn là một nỗi buồn nữa đó là một nỗi thất vọng lẫn cạn vọng to lớn mà anh cứ mãi giữ bên người nhiều năm rất nhiều năm anh trưởng thành có vị trí xã hội một trái tim nồng ấm Ngoài giờ làm kinh tế, anh quán xuyến đội tuyển hockey thanh thiếu niên của Barcelona. Anh yêu trẻ con, có thể làm đủ trò khiến bọn trẻ trong mái ấm nơi chúng tôi thường đến hoạt động thiện nguyện cười khanh khách. Anh vẫn hay viện rất nhiều lý do rồi bay một đường dài rất dài đến gặp tôi vâng chỉ để gặp tôi thỉnh thoảng anh cố gắng tổ chức thật nhiều buổi hoạt động xã hội buổi hội thảo chỉ để mong được thấy tôi xuất hiện ở đó năm trước vẫn là câu hỏi này vẫn là một ngày giữa tháng 7 cũng là tròn 4 năm từ ngày tôi biết anh trước cổng nhà thờ bưu điện thành phố anh quỳ xuống cầu hôn tôi đó là một buổi tối hỗn loạn nhiều ánh mắt tò mò nhìn anh nhìn tôi những cái vỗ tay tiếng huýt sáo một vài người gợi ý nói yes đi em làm vợ anh ấy đi em ồ lãng mạn quá tôi nhìn xuống anh mái tóc lất phất dài chừng như đang run rẩy trước một niềm thất vọng đã được biết trước trên tay anh là chiếc hộp chứa đựng những mảnh hạnh phúc lấp lánh mà anh góp nhặt theo năm tháng đặt vào đó tôi từ tốn đỡ anh đứng dậy rồi choàng tay ôm lấy đôi vai đang bắt đầu run rẩy giữ nguyên tư thế để mặc đôi vai to lớn buông thõng trong cái ôm nửa siết chặt nửa buông lơi của tôi anh khóc tiếng khóc rưng rức rồi lớn dần lớn dần những giọt nước mắt rơi ướt một bên tay áo sơ mi tôi mặc anh khóc lớn như một đứa trẻ mặc kệ những ai xung quanh mặc kệ anh bao nhiêu tuổi mặc kệ chúng tôi là ai tôi vỗ về lưng anh bảo rằng sẽ ổn thôi mọi việc sẽ ổn thôi chúng tôi cứ thế đứng dưới cổng nhà thờ một người đàn ông và một người đàn bà vị trí như đổi ngược cho nhau anh khóc tôi dỗ dành tôi biết đây là những giọt nước mắt tuyệt vọng và buồn rất buồn tiếng khóc như bật ra từ đáy tim anh tôi rất muốn làm gì đó để thay đổi tình huống và kết quả này nhưng tôi không thể làm gì cả không thể làm gì anh đã cầu hôn tôi như thế bốn lần vào bốn năm liên tiếp cứ mỗi năm vào tháng bảy, anh lại quỳ dưới chân tôi với chiếc hộp ân tình lấp lánh mong tôi chấp nhận xây dựng hạnh phúc cùng anh và cứ mỗi năm như thế tôi đều có cùng một câu trả lời từ chối anh gió đêm đó như đứng lại những dòng xe cộ đi ngang qua nô nức mà sao tựa vô âm chúng tôi đi song song nhau dọc lề đường lê duẩn trong lòng mỗi người một nỗi niềm rất khác nhưng cả hai cùng giữ cho nhau một sự im lặng đầy tôn trọng tôi biết anh cần sự im lặng và thời gian để bình tĩnh anh hy vọng tôi có không gian tĩnh lặng để suy nghĩ và đưa ra một quyết định khác thực chất trước khi bắt đầu hỏi anh đã biết tôi sẽ nói lời chối từ nhưng chưa bao giờ anh muốn bỏ cuộc anh luôn mong một ngày nào đó tôi sẽ chấp nhận anh nhưng làm sao tôi có thể chấp nhận anh nếu tôi chưa thể chấp nhận chính mình cuộc sống quá ngắn để huyện hoặc một ai đó và tự lừa dối bản thân cuộc sống cũng quá dài để dằn vặt đời mình trong những nỗi niềm lưng chừng cuộc sống đôi lúc ích kỷ một chút tàn nhẫn một chút lại là cách yêu đúng mực và chân thành cả hai chúng tôi đã đi qua gần nửa đường đời đủ để hiểu được cái giá của hạnh phúc và lý tưởng của cuộc đời một người là gì tôi hỏi anh có hiểu lòng tôi không đã nghe đã cảm nhận được những điều tôi từng chia sẻ hay không tôi đã đi qua quãng thời gian đấu tranh rất dài chỉ mong có thể hiểu được bản thân tôi cần là gì điều khiến tôi hạnh phúc là gì nhưng trong tất cả những điều đó không có anh cô đơn của thể xác chưa hẳn là một sự bất hạnh nỗi cô đơn có thể khiến con người chết dần chết mòn đó là nỗi cô đơn tận sâu trong tâm hồn một con tằm không thể nhà kém một nhành hoa đầy mật nhưng không đợi những chú ong một cơn mưa rơi mãi không thể tạo nên cầu vồng tôi cứ như thế lững thững trong thế giới của mình chật trội cô độc năm dài tháng rộng thành quen việc thay đổi điều đó thật sự không còn cần thiết nữa tôi biết anh thương tôi đủ nhiều để hiểu và chấp nhận tất cả nhưng tôi thương anh không đủ sâu để chấp nhận sống sai với cảm xúc của chính mình dẫu phải trải qua một quá trình dài đăng đẳng để hóa kiếp thành một chú bướm rực rỡ thì đã sao chứ những chú bướm vẫn hân hoan chờ đợi và cố gắng từng chút một thoát ra khỏi cái kén ngàn năm vậy thì sao anh lại sợ em không thể vượt qua những thử thách đó vì và vì em xứng đáng được yêu thương vậy sao anh không yêu em như cách em hằng muốn yêu thương một người đâu nhất định sẽ hợp thức hóa mối quan hệ và sở hữu người đó trong đời anh im lặng im lặng bởi bộ não trưởng thành và tri thức của anh khẳng định với anh rằng tôi nói đúng nhưng trái tim anh thì không trái tim ngoan cố vẫn đập những nhịp đập tự do và hoang dại của nó tôi biết chứ bởi trái tim tôi cũng thế cũng muốn đập những nhịp đập tự do và dại khờ của chính mình anh nói rằng sẽ vẫn đợi chiếc nhẫn sẽ vẫn chờ lời đồng ý vào tháng 7 mỗi năm tình yêu của anh vẫn ở đó bất cứ nơi nào tôi muốn nó xuất hiện chúng tôi chào nhau ra về biệt được diễn ra trên đôi mắt chúng tôi đã nhìn nhau trong thinh lặng như thế rất lâu đó là ánh nhìn của hai người trưởng thành đã hiểu mãi mãi chúng tôi là những cá thể không thuộc về nhau mãi mãi tháng 7 trời sẽ mưa một người sẽ vẫn khóc và một người sẽ vẫn tiếp tục nói lời chối từ nhưng đó cũng là một ánh nhìn hoàn toàn tôn trọng và thấu hiểu giá trị của đối phương trong lòng mình vâng anh ạ à, em tin rồi sẽ có cầu vồng xuất hiện anh rồi sẽ hạnh phúc em rồi sẽ thành một cánh bướm tự do tháng 7 xin hãy gói lại những ân tình và anh vào những đêm trời đầy sao nếu bầu trời vẫn lấp lánh thì chúng ta vẫn còn nhau quanh đời cảm ơn anh và những giọt nước mắt của một người đàn ông luôn thương em em nhớ Cảm ơn bạn đã dành thời gian đồng hành cùng hành trình thương của những đóa hoa lòng radio. Những bình luận, chia sẻ và theo dõi của bạn là món quà ấm áp nhất chúng mình nhận được xuyên suốt hành trình này. Hẹn gặp các bạn ở các số tiếp theo nhé. Cảm ơn bạn, đóa hoa mùa an.